Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Đường vành đai nằm bao quanh hành lang các thành phố lớn, có ý nghĩa kết nối trên diện rộng, tác động tới nhiều khu vực, vùng lân cận, tạo nên mạng lưới phát triển kinh tế vùng cho mỗi quốc gia. Và ở Hà Nội cũng vậy, sự hình thành các tuyến vành đai đã tạo ra những không gian tăng trưởng mới cho Hà Nội và các địa phương xung quanh. Vậy cụ thể những tuyến vành đai nào đã mở đường cho sự phát triển của thủ đô? Chúng tác động ra sao vào sự phát triển đó?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 thành phố đã hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, cấp bách như vành đai 1, đoạn Ô Đông Mác, Nguyễn Khoái, vành đai 2, đoạn Nhật Tân, Cầu Giấy và đoạn ngã tư sở, cầu Vĩnh Tùy, vành đai 3, đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long, cầu vượt thấp qua Hồ Linh Đàm, kết nối tuyến đường vành đai 3 dưới thấp với cửa ngõ Nam Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình giao thông hoàn thiện và đưa vào khai thác. Nhiều dự án đến nay vẫn nằm trên giấy, chủ yếu do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Một số đoạn tuyến triển khai kéo dài qua nhiều năm. Tại Hà Nội, các tuyến đường vành đai không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông nội đô, mà còn là đòn bẩy tạo nên những hành lang góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo nguồn lực đầu tư phát triển cho tương lai đi cùng sự phát triển của các dự án vành đai là hệ thống hạ tầng quy mô, các trung tâm kinh tế, tài chính sôi động dần hình thành. Hiện tại, Hà Nội quy hoạch 7 tuyến đường vành đai, trong đó 5 tuyến vành đai chính là 1, 2, 3, 4 và 5 và hai tuyến vành đai hỗ trợ 2,5 và 3,5. Trong đó, Tuyến đường vành đai 1 đi qua các cửa ô cũ của Hà Nội như Yên Phụ, Cầu Rèn, Đồng Mác, Kim Liên, Chợ Dừa, Cầu Giấy, Bưởi. Khu vực phía trong tuyến đường được xác định là khu vực bảo tồn và hạn chế phát triển, được chia thành khu phố cổ và khu phố cũ một cách không chính thức. Đường vành đai 1 là vành đai đầu tiên của Hà Nội có từ thời Pháp thuộc, có thiết kế theo hình mạng nhện, lấy Hồ Gươm làm trung tâm và đi qua địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đồng Đa, Tây Hồ và Cầu Giấy. Sự phát triển đô thị mạnh mẽ và gia tăng số lượng phương tiện giao thông đã đặt ra yêu cầu cải tạo mở rộng đường vành đai 1. Từ năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng một số tuyến đường với mục tiêu giảm áp lực giao thông. năm 2010. Vành đai 1 đoạn Kim Liên xã Đàn chính thức được thông xe sau khoảng 10 năm phê duyệt. Tuyến đường có chiều dài 550m, tổng mức đầu tư là gần 650 tỷ đồng. Ba năm sau, đoạn ô chợ dừa, Hoàng Cầu, dài 547m cũng được khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng đến tháng 7 năm 2016, đoạn Ô Đồng Mác, Nguyễn Khoái, dài 570 m với tổng mức đầu tư 1.139 tỷ đồng cũng được thông xe. Việc hoàn thành và thông xe ba tuyến đường nói trên đã tạo nên trục đường được mệnh danh là đắt nhất hành tinh, đồng thời kiến tạo hình hài cho tuyến đường vành đai 1 của thủ đô. Hiện tại, vành đai 1 chỉ còn đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục là nút thắt cuối cùng cần tháo gỡ để hoàn thiện, khép kín toàn tuyến. Dự án xây dựng đường Hoàng Cầu, Voi Phục được chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2017. Công trình dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, gồm có 6 làn đường, hai cầu vượt tại các nút giao dòng võ Láng Hạ và Nguyễn Trí Thành Đề La Thành Đoạn đường có tổng mức đầu tư trên khoảng 7.780 tỷ đồng. Riêng phần giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư đã là hơn 6.000 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay, tuyến đường vẫn chậm tiến độ do chưa thể giải phóng mặt bằng. Trước những áp lực về giao thông, tuyến đường vành đai 2 được khởi công vào năm 2005. Phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội giải quyết vấn đề ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế xã hội. Đường vành đai 2 có chiều dài 43 km. Tổng mức đầu tư là trên 55.000 tỷ đồng, gồm có 3 cây cầu là Nhật Tân, Vĩnh Tùy, Đồng Trù và các tuyến đường Bưởi, Võ Trí Công, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Lý Sơn, Nguyễn Văn Linh, Đàm Quang Trung, Minh Khai, Đại La và Trường Trinh. Vào tháng 1 năm 2016, đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân Cầu Giấy dài 6,4 km được thông xe. Đoạn vành đai 2 kéo dài từ Vĩnh Tuy đến ngã tư sở cũng đã được thông xe vào tháng 1 năm 2023. Các tuyến nói trên đã tạo nên một trục đường chạy xuyên suốt, giúp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội và đặc biệt đã thúc đẩy kết nối từ khu vực cầu Vĩnh Tuy đến sân bay Nội Bài. Cùng với sự hoàn thiện của tuyến đường, các tòa nhà, dự án cao tầng cũng dần được hiện lên. Cư dân tại các khu vực trung tâm phố cổ có xu hướng dịch chuyển ra khu vực xung quanh này. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, sự ra đời của vành đai 2,5 là điều tất yếu Vành đai 2,5 là tuyến đường bổ trợ, kết nối vành đai 2 và 3, đi qua khu vực Tây Hồ Tây, Nguyễn Văn Huyền, Trung Kính, Đầm Hồng, Kim Đồng, Lĩnh Nam. Tuyến đường này được thành phố Hà Nội quy hoạch đầu tư hơn 10 năm trước với tổng vốn dự kiến là hơn chục nghìn tỷ đồng. Nhiều đoạn của tuyến đường này đã được xây dựng, như đoạn qua khu đô thị Tây Hồ Tây, đoạn Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, đoạn công viên cầu giấy, trung kính. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của tuyến đường này là triển khai xây dựng đoạn Đồng Hồng tới Giải Phóng. Dự án này được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, xây dựng chuyển giao, với chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư là hơn 1.300 tỷ đồng. Đến nay, sau gần 20 năm vẫn chưa hề hoàn thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Dự kiến trong giai đoạn 2022-2026, Hà Nội sẽ triển khai thi công đoạn từ Nguyễn Trãi, quốc lộ 6 đến Đầm Hồng, dài 1,5 km, vốn đầu tư là 2.600 tỷ đồng. Ngoài ra, theo kế hoạch, từ năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ chỉnh trang, mở rộng đường Hoàng Đạo Thúy, trục Khương Đình, định công trên tuyến vành đai này. Khi dân số ngày một tăng, tuyến đường vành đai 2 cũng dần quá tải. Cùng với đó, không gian để phát triển đô thị một lần nữa trở nên chật trội. Đó là lúc tuyến đường vành đai 3 được đẩy mạnh triển khai. Dù đã nằm trong quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội từ năm 1992, Tuyến đường là hệ thống cầu cạn có chiều dài khoảng 65 km, kéo dài từ Đồng Anh, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, thành Xuân, thành Trì, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm được thiết kế theo chuẩn cao tốc, phục vụ ô tô chạy tốc độ tối đa là 90 km/h. Trên tuyến vành đai 3 có 3 cây cầu lớn là cầu Thăng Long, cầu thành Trì và cầu Phú Đồng. Đến nay, đây là tuyến đường vành đai duy nhất của Hà Nội đã hoàn thành sau khi dự án cầu cạn Mai Dịch, Nam Thăng Long và đoạn đường Phạm Văn Đồng dưới thấp được mở rộng thông xe vào tháng 10 năm 2020. Công trình giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Công trình giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Các nút giao phức tạp có lưu lượng lớn như Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Nguyễn Hoàng Tôn. Đồng thời, tuyến đường còn kết nối trung tâm thành phố đến sân bay quốc tế Nội Bài – và khu vực lân cận. Trước đó, cầu vượt thấp qua Hồ Linh Đàm dài 260 đến 282 mét, với tổng mức đầu tư là 340 tỷ đồng được thông xe, kết nối tuyến vành đai ba dưới thấp với cửa ngõ Nam Hà Nội, giải bài toán ùn tắc sau nhiều năm tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng. Đầu năm 2021, Thủ tướng cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã phát lệnh thông xe nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nút giao của Linh, với tổng mức đầu tư là 402 tỷ đồng. Vành đai 3 là tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối phương tiện giao thông vùng phía Bắc, Tây Bắc và phía Nam về trung tâm thủ đô, Dự kiến từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, bao gồm hai dự án từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đến trục Nhật Tân – Nội Bài dài 9,8 km và trục từ Nhật Tân – Nội Bài đến Quảng Minh dài 5,5 km. Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 2.450 tỷ đồng. Khoảng một thập kỷ trước, khi một số trạng đầu tiên của tuyến đường này được đưa vào sử dụng. Dọc con đường chủ yếu là lác đác các khu dân cư hiện hữu, với hầu hết là nhà đất thổ cư, những mái nhà tạm hoặc cánh đồng, khu đất bỏ hoang. Tuy nhiên, giờ đây những tòa nhà cao tầng, khu đô thị hiện đại, tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm, công viên dần lấp kín dọc con đường. Cùng với đó, hàng loạt các con đường kết nối từ vành đai 3 đi mọi hướng cũng được mở rộng, nâng cấp và hiện đại hóa. Bởi vậy, đây cũng là một trong những trục giao thông và đô thị sôi động bậc nhất thủ đô hiện nay. Khi vành đai 3 đã hoàn thiện, Hà Nội cần tiếp tục mở rộng và lúc này, vành đai 3,5 được chú trọng đầu tư vành đai 3,5 kết nối khu vực phía Bắc Sông Hồng và Nam Sông Hồng, dài 45,64 km, sau đó cũng được triển khai để giảm tải cho áp lực những tuyến đường hiện hữu. Nếu như trước đây, hạ tầng giao thông khu vực này chủ yếu là các tuyến đường xuống cấp, thì giờ đây, nhiều đoạn đã hoàn thành tuyến đường rộng rãi, nhiều làn xe. Tuy mới có một trong 8 đoạn được đưa vào sử dụng, nhưng nhiều phân khu đô thị và khu dân cư thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thành Trì và Hoài Đức đã được hình thành và triển khai, tạo thành một trong những khu vực bất động sản sôi động với mặt bằng giá cao. Cùng với đó, các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ ngày càng đa dạng và thay đổi về chất lượng, cuộc sống của người dân ngày một hiện đại hơn. Một số đoạn trên tuyến vành đai 3,5 được thành phố Hà Nội dự kiến rót thêm hàng nghìn tỷ đồng. Dự kiến, hết năm 2025, gần 90% tuyến đường, tương đương với 40,1 km trong tổng số 45,64 km, sẽ được đầu tư theo quy hoạch và khép kín khi cầu Ngọc Hồi hoàn thành, tạo sự kết nối hai bên bờ Nam Bắc sông Hồng. Đây sẽ là động lực cho phát triển kinh tế của những khu dân cư, khu đô thị, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng sầm uất dọc hai bên tuyến đường. Ngoài những tuyến vành đai đã được triển khai xây dựng, Chính phủ cũng đã thông qua nghị quyết triển khai một số tuyến đường vành đai, trong đó có tuyến vành đai 4 và 5. Trong chỉ đạo gần đây, Chính phủ đã đặt mục tiêu khởi công tuyến đường vành đai 4 vào tháng 6 năm 2023. Tuyến đường vành đai 4 dài 112,8 km, đi qua ba tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, đóng vai trò quan trọng trong liên kết vùng, bảo đảm kết nối giữa các địa phương lân cận với thành phố Hà Nội. Đường vành đai 4 cũng góp phần mở rộng không gian, tạo động lực phát triển mới, khai thác hiệu quả quỹ đất phía Tây vành đai 4 địa phận Hà Nội, phát triển đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, các khu đô thị Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức đã được quy hoạch các khu đô thị công nghiệp hai bên tuyến trên địa phận Hưng Yên, Bắc Ninh. Sự ra đời của vành đai 4 vùng thủ đô Bên cạnh việc giảm tải áp lực giao thông nội đô và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của khu vực, dự án còn giúp kết nối nhiều khu cụm công nghiệp, khu đô thị, các tỉnh, thành phố trong vùng giao thương – Điều này tạo tiền đề để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, sản xuất giữa các tỉnh thành. Kế hoạch triển khai này cũng mang ý nghĩa đối ngoại quan trọng trong khu vực Bắc Bộ, giúp tạo ra tiềm năng phát triển và đầu tư các dự án bất động sản tại khu vực xung quanh. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với những tuyến đường vành đai đã làm thay đổi bộ mặt thủ đô Hà Nội trong những năm vừa qua.